Ngoài thủ đô Kiev, nhiều thành phố khác của Ukraine cũng đã bị tấn công bằng tên lửa vào đúng giờ cao điểm. Ít nhất là có 3 vụ nổ thành phố cảng Odessa. Theo truyền thông địa phương, hệ thống phòng không đã được kích hoạt ở đây. Cũng có các vụ nổ tại Konotop, vùng Sumy. Ở Kharkov cũng có tiếng nổ và tình trạng mất điện đã xảy ra sau đó. Theo truyền thông Ukraine, hạ tầng năng lượng tại vùng Elvit cũng bị tấn công. Theo giới chức địa phương, vài quận thuộc Elvit và Ternopil bị mất điện sau khi bị không kích bằng tên lửa. Các vụ nổ tương tự cũng được ghi nhận ở Zhytomyr, phía tây Ukraine, cũng như là Dnipro và Kremenchuk ở miền trung Ukraine. Truyền thông phương Tây cho rằng đây là hành động của Nga nhằm đáp trả vụ nổ trên cầu Crimea mà Tổng thống Putin coi là tấn công khủng bố. Kiev bị tấn công dữ dội nhất từ đầu chiến dịch đến nay. Loạt tên lửa phóng vào Kiev vừa qua là dữ dội nhất từ khi Nga ngừng kế hoạch đột kích vào thủ đô Ukraine vào đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Thị trường Kiev Vitaly Klitschko cho biết vài vụ tấn công đánh trúng các mục tiêu cơ sở tầng trọng yếu và đã có người bị thương. Hội đồng thành phố Kiev cho biết một chuyến tàu điện ngầm đã được sử dụng làm nơi trú ẩn. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết coi báo động tiếp tục không ngừng trên khắp Ukraine trong ngày 10 tháng 10 sau khi có các vụ nổ tại Kiev và các thành phố phía Tây của nước này. Tổng thống Zelensky viết trên Telegram cho biết rằng có người chết và bị thương do các đợt không kích này. Ông yêu cầu người dân đừng rời hầm trú ẩn. Theo thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko, các trung tâm ở thủ đô đã bị nhân viên thực thi pháp luật phong tỏa. Ở miền Nam, Thống đốc khu vực Oleksandr Staruk nói vào ngày 10 tháng 10 rằng Nga pháo kích vào thành phố Zaporizhia khiến một số người thương vong. Trong khi đó, thì một số nhân chứng cho biết còn có một vụ nổ ở vùng Belgorod của Nga gần biên giới. Đạn dược tại thao trường ở Belgorod, Nga đã bị phá hủy. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết Nga đã phóng 75 tên lửa hành trình vào Ukraine và hệ thống phòng không của Ukraine khi đã bắn hạ được 41 quả tên lửa trong số đó. Cảnh sát thành phố Kiev thì cho hay có nhất là 5 người đã thiệt mạng và 12 người khác bị thương ở thủ đô. Biện pháp cứng rắn của Nga Loạt tấn công xảy ra sau khi cầu Kech ở Crimea bị đánh bom vào ngày 8 tháng 10. Ngày 9 tháng 10, Tổng thống Putin gọi vụ đánh bom đó là một hành động khủng bố nhằm phá hủy cơ sở tầng dân sự trọng yếu Tổng thống Putin nói trong video đăng tải trên Telegram của Điện Kremlin. Điều này do các cơ quan đặc biệt Ukraine lên kế hoạch và tiến hành. Ukraine chưa nhận trách nhiệm về vụ nổ trên cầu nhưng đã ăn mừng về sự kiện này. Giới chức cấp cao của Nga thì yêu cầu Điện Kremlin phải có phản ứng nhanh chóng trước cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga vào ngày 10 tháng 10. Trước cuộc họp này, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng Nga nên tiêu diệt các phần tử khủng bố chịu trách nhiệm về vụ tấn công đó Cầu Crimea là tuyến tiếp tế chính của Nga cho lực lượng của họ ở miền nam Ukraine và là một biểu tượng cho sự kiểm soát của Nga đối với Crimea, bán đảo được Nga sát nhập vào năm 2014. Hiện tại, truyền thông Nga mới chỉ phản ánh về loạt không kích Ukraine vào ngày 10 tháng 10. Giới chức Nga vẫn chưa lên tiếng về cuộc tấn công tên lửa này. Khủng hoảng năng lượng, trừng phạt Nga, loài hoay tìm đồng thuận, Đức chơi trội và thế khó trăm bề của EU. Lợi ích và thái độ khác nhau giữa các quốc gia châu Âu khiến việc đạt được một lập trường thống nhất về trừng phạt Nga vô cùng khó khăn. Điều này đang trở thành bài kiểm tra lớn đối với EU, bài toán khó đối với EU khi cuộc khủng hoảng năng lượng của châu Âu ngày một căng thẳng. Các nhà lãnh đạo ở châu lục này đã không đạt được đồng thuận trong cuộc họp mới nhất về cách thức xử lý tình trạng giá tăng vọt. Trong bối cảnh đó, châu Âu không chỉ đối mặt với một mùa đông khắc nghiệt hơn nhiều mà còn có nguy cơ khủng hoảng, suy thoái kinh tế và bất ổn chính trị có thể xảy ra. Với việc một số quốc gia châu Âu đang chuẩn bị cho các tình huống xấu nhất về thiếu hụt nguồn cung cấp điện, các thành viên hàng đầu của Liên minh châu Âu, EU như Đức đang tìm kiếm các nhà cung cấp thay thế, triển khai, hỗ trợ tài chính cho người dân và doanh nghiệp. Việc này đang bị các nước khác chỉ trích, khiến sự đoàn kết của khối đối mặt thử thách. Một số quốc gia châu Âu đã và đang cố gắng đi đúng luật khi EU nhất trí về gói trừng phạt mới chống lại Moscow. Các lệnh trừng phạt trước đây của liên minh này đối với năng lượng Nga đã gây ra những thiệt hại về kinh tế cho lục địa này. Gần đây nhất, việc đường ống Nord Stream gặp sự cố dò dỉ cũng giáng một đòn nặng nề vào quan hệ năng lượng Nga-châu Âu. Tuy nhiên, một số nhà quan sát cho rằng bất kỳ ai đứng sau vụ việc cũng đều được hưởng lợi. Theo giới truyền thông, trong cuộc họp thượng đỉnh không chính thức ở Brazil, Séc, Hôm mùng 7 tháng 10, các nhà lãnh đạo châu Âu đã không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào về cách cắt giảm giá khí đốt vốn đã tăng vọt trong những tháng gần đây. Liên minh cũng gặp khó trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng đang gây ra rất nhiều khó khăn cho các gia đình và doanh nghiệp trong khối. Các quốc gia như Italy thất vọng trước các quyết định của những thành viên EU giàu có hơn như Đức. Berlin vốn đã công bố kế hoạch chi tiêu lớn trong nước để giảm bớt tác động từ giá cả tăng vọt. Wall Street Journal cho biết, các quốc gia mắc nợ nhiều chia sẻ lo ngại rằng các nước giàu có hơn sẽ đạt được lợi thế không công bằng bằng cách hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp và người dân nước họ. Các nhà lãnh đạo EU dự kiến sẽ tiếp tục thảo luận về áp giá trần khí đốt trong cuộc gặp vào ngày 20 đến ngày 21 tháng 10 tới tại Brussels, Bỉ. Các chuyên gia nhận định, nếu xét đến những chia rẽ và khác biệt sâu sắc, triển vọng đạt được một kết quả tích cực dường như không mấy khả quan. Ông Quy Hồng Diên, Giám đốc khoa nghiên cứu châu Âu tại Viện Quốc tế Trung Quốc nói, các nước châu Âu có cấu trúc năng lượng khác nhau với mức độ phụ thuộc khác nhau vào nhập khẩu năng lượng. Ví dụ, một số nước Baltic như Ba Lan đã tìm ra giải pháp thay thế cho năng lượng của Nga. Chuyên gia Quy Hồng Diền lưu ý, các quốc gia nghèo hơn không thể tung ra các gói tài chính khổng lồ như Đức đã làm để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp và họ cũng có thái độ khác đối với xung đột Nga-Ukraine. Một số nước quyết tâm sử dụng năng lượng như một công cụ để trừng phạt Nga, nhưng một số quốc gia khác chưa hẳn đã đồng thuận. Một số chuyên gia nhận định, lợi ích và thái độ khác nhau giữa các quốc gia châu Âu khiến việc đạt được một lập trường thống nhất về trừng phạt Nga trở nên vô cùng khó khăn. Điều này đang là bài kiểm tra lớn đối với EU về việc liệu liên minh này có thể phát huy hết vai trò của mình hay không. Giới phân tích cũng tin rằng mùa đông sắp tới sẽ là thách thức lớn nhất đối với châu Âu vì cuộc khủng hoảng năng lượng liên quan mật thiết đến mọi khía cạnh của sinh kế, kinh doanh và sản xuất của người dân có thể gây ra các vấn đề kinh tế và xã hội lớn hơn với một cuộc khủng hoảng chính trị đang rình rập. Đối tác đáng tin cậy Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Đức cho biết, Thủ tướng nước này Olaf Scholz hôm mùng 7 tháng 10 đã thúc giục các nhà lãnh đạo EU làm việc với người mua ở châu Á và các nhà cung cấp như Mỹ và Na Uy để tìm ra một phương pháp bền vững, lâu dài hơn nhằm giảm giá khí đốt. Chỉ vài ngày trước, báo chí dẫn lời Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cáo buộc Mỹ và các quốc gia, được gọi là nhà cung cấp khí đốt thân thiện khác bán hàng với mức giá cao ngất ngưỡng. Quan chức Đức kêu gọi Washington đoàn kết hơn nữa trong việc hỗ trợ các đồng minh châu Âu vốn đang phải vật lộn với khủng hoảng năng lượng. Wang Ziwei, Giám đốc Viện các vấn đề quốc tế tại Đại học Nhân dân Trung Quốc, nói, liệu Mỹ có phải là nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy hay không vẫn còn là một câu hỏi. Người ta cũng cần có câu trả lời cho câu hỏi rằng làm thế nào khí đốt của Mỹ có thể được vận chuyển và lưu trữ ở những nơi khác nhau tại châu Âu, trong khi một số cảng và cơ sở hạ tầng ở đây cần được cải tạo. Theo CBS News trong một bài báo xuất bản vào tháng 9 năm 2022, trước khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2, 55% lượng khí đốt tại Đức tới từ Nga. Tuy nhiên, theo Bộ Kinh tế Liên bang Đức, vào tháng 8 năm 2022, tỷ lệ đó đã giảm xuống còn 9,5%, và khí đốt của Nga sẽ không thể được thay thế hoàn toàn tại Đức cho đến ít nhất là năm 2024. Sun Kikin, một nhà nghiên cứu quan hệ quốc tế tại Viện Đương đại Trung Quốc nhận định Đức hiện đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Và xét về mặt chính trị, nước này phải đứng trước các lệnh trừng phạt chống lại Nga, nhưng chính Berlin lại là nạn nhân lớn nhất của các lệnh trừng phạt đó. Ông Sun cho biết, Đức có thể đạt được thỏa thuận nhất định với Mỹ và Na Uy về giá năng lượng, nhưng trong ngắn hạn, không thể thay thế hoàn toàn năng lượng của Nga bởi tỷ lệ khí đốt từ Moscow quá cao tại Đức. Sự cố do gì đường ống dẫn khí Nord Stream gần đây được nhiều người coi là đòn giáng nặng nề đối với một số quốc gia châu Âu như Đức, khi nước này đang bước vào một mùa đông lạnh giá trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng. Do gì cũng gây ra nhiều xáo trộn về giá năng lượng toàn cầu. Khi cuộc điều tra về sự cố vẫn đang được tiến hành, một số nhà quan sát cho rằng những bàn tay đen đứng sau vụ việc rất có thể là những người được hưởng lợi. Hôm mùng 6 tháng 10, Reuters dẫn thông báo từ cơ quan an ninh Thụy Điển cho biết sau khi hoàn thành cuộc điều tra hiện trường vụ án, cơ quan an ninh Thụy Điển có thể kết luận rằng đã có vụ nổ tại Nord Stream 1 và Nord Stream 2 trong vùng kinh tế Thụy Điển. Cơ quan trên cho biết thêm,